Xin chào anh em, thì hôm nay tôi xin uh, chia sẻ anh em cái máy đo âm hồ tài xỉu công nghệ mới nhất hiện nay Đấy, với cái máy đo âm hồ tài xỉu này đang được rất là nhiều anh em quan tâm và sử dụng vào sân chơi của mình rất hiệu quả em nhé Đấy, thì tôi chuẩn bị cho anh em này máy đo âm hồ tài xỉu này nó rất là nhỏ gọn này nó chỉ bằng hai đầu ngón tay tôi dễ dàng à, anh em ngụy trang vào trong người em nhé thì với cái máy đo âm hồ tài xỉu này ấy, anh em không cần phải luồn nắp những quân hộp hay cũng như không cần phải chạm tay vào hột em nhé rất là hiệu quả thì đây nó là một số quân hộp trọi ở chính tay tôi đeo khóa các cạnh để chống lại anh em thầy thạo rồi nhé Đấy, tôi đã thử nước muối này nó hoàn toàn rồi tôi sẽ lấy ngẫu viên ba hột bất kỳ lưu ý nhé em không cần chạm tay hột anh em ạ đây là cái công nghệ mới nhất Đấy, rất là phù hợp cho anh em làm tay quan đến các sân chơi các sòng sới em không luồn được nắp đĩa quân hột hay cũng như không chạm tay hột Đấy, thì em biết rồi hiện nay tất cả các sân chơi đều có đồ công chuyện và có anh em thầy thợ giỏi đấy cho nên anh em phải sử dụng những cái đồ câu chuyện gì nó phù hợp với sân chơi của anh em nó hiệu quả thì anh em nên có thể dành được chiến thắng anh em nhé đây trên tay tôi thanh nấm châm này nấm châm trắng rất ít này tôi sẽ thử nấm châm cho anh em nhé Đấy, đĩa màu không hít này thấy chưa nắp đây cũng vậy đây nhé Đấy, tôi sẽ tiến hành xoay đèn lưu ý nhé nắp đĩa quân một gì cũng được Đấy, nắp xanh nắp sứ quấn băng keo bọc trì đều được không ảnh hưởng gì anh em nhé hay hột chợ hột công chuyện đều được nhé đấy hột là hoàn toàn bình thường đây, xoay xuyên nhé ok chưa à, xuyên hết nhé ok nhé à, tôi sẽ xoay đĩa cho nhà đây đĩa ốc xoay xuyên này hoàn toàn là bình thường đấy ok chưa đấy thì với cái máy đo âm hộp tài xỉu này thì nó rất là hiệu quả thôi đấy nó có độ chuẩn xác lên đến 90 phần trăm cho anh em khẳng định với em là không thể chuẩn xác 100 phần trăm nhé đấy đạt đến 9 phần trăm thôi 10 chén tôi sẽ bao em chắc chắn là được uh, ờ, 7 đến 8 chén anh em ạ đấy tôi sẽ test cho anh em này lưu ý với cái máy này thì em cứ để sát cái da thịt của mình và ngồi phạm vi là một mét rưỡi đổ lại làm sao mà tai anh em nghe được cái âm thanh của hột rơi đĩa phát ra là cái máy này nó sẽ nghe được và nó sẽ đo được cái âm thanh của hột đấy và nó sẽ báo rung cho anh em máy báo một rung anh em xỉu tôi xỉu này bảy nút ok lưu ý nhé thì à, cái nguyên lý hoạt động của nó nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột giới đĩa và nó sẽ đo cái đường âm phát ra đấy là của mặt nào và nó sẽ phân tích nó báo dung viên biết được tài hay xỉu anh em nhé đấy, tại sao nó lại đo được âm thì em biết rồi mỗi một tài xỉu này nó đều có 6 mặt khác nhau mỗi mặt nó sẽ ra một đường âm khác nhau như vậy cái máy mình nó sẽ nhận biết cái đường âm phát ra đấy của mặt nào và nó sẽ phân tích và báo dung cho anh máy báo một dung là xỉu hai dung là tài anh em nhé máy báo hai dung đây hai dung anh em tài thôi tài này ok chưa Đấy. rất là hiệu quả thôi anh em không cần phải muốn nắp đĩa quân hột hay không cần phải chạm tay hột Đấy, rất là nhiều anh em lo sợ là cái việc anh em vào sân chơi này máy anh em để cho người nó phát ra tiếng động tiếng kêu người bố cảnh phát hiện ra thì xin thưa anh em máy này du rất êm đây tôi cầm trên tay này không hề phát ra tiếng động tiếng kêu cho nên anh em để cho người chỉ anh em cảm nhận được cái nhịp rung của nó thôi còn người ngồi cạnh không thể phát hiện được em nhé đấy máy báo là hai rung đây hai rung anh em đánh tài thôi tài này ok đấy cái máy này ấy, thì nó có thể đua được tất cả các loại hột anh em nhé Đấy, đây là một công chuyện này thì tôi sẽ test trên một công chuyện này cho em thấy được cái độ hiệu quả của nó còn chợ hay đều được không ảnh hưởng gì anh em ạ rất hiệu quả luôn lưu ý nhé khoảng cách là một mét rưỡi đổ lại anh có thể đứng hay ngồi ở bất cứ vị trí nào cũng được anh em ngồi xa quá là không được đâu anh em nhé cứ tai anh em nghe được thì máy để trong người nó sẽ nghe được máy báo một dung đây một dung em chỉ với tôi xỉu này ok chỉ tay tôi sẽ để ở đây để em cảm nhận nhịp dung với tôi em nhé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 lưu ý nhé hột gì cũng được hột chợ hay hột công chuyện đều được không ảnh hưởng gì máy mình chỉ cần nghe được âm thanh là nó sẽ tự động nó sẽ nghe đo được cái âm đấy là âm của mặt nào và nó sẽ phân tích nó báo dung cho anh em máy báo một dung đây một dung anh em xỉu tôi xỉu này bảy nút ok chưa đấy rất là hiệu quả thôi thì em quan tâm mang nắp đĩa quân hồn tới trực tiếp nhà tôi để cùng trải nghiệm cùng kiểm chứng độ hiệu quả của họ anh em nhé máy báo một dung này một dung em xỉu của tôi xỉu này ok đây tôi sẽ để sang vị trí này đây này Đấy. đứng hay ngồi ở bất cứ vị trí nào được cứ tăng lên nghe được âm thanh của rơi nghĩa phát ra là máy nó sẽ nghe được và nó sẽ đo âm và nó sẽ phân tích và nó báo dung cho anh em nhé máy tiếp tục báo một dung một dung anh em xỉu của tôi xíu này ok chưa đấy anh em nào quan tâm tới cái máy đo âm hộp tài xỉu này em liên hệ tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em